Và vâng, xin uh, kính chào quý vị nhà đầu tư. Thì um, trong đầu tư cổ phiếu, uh, ai cũng mong muốn là mình có thể um, kiếm được những cái cổ phiếu mà mang lại lợi nhuận rất là cao cho uh, chúng ta, đúng không ạ? Cũng giống như là ngài Warren Buffett thì cũng có những cái cổ phiếu mang lại cái lợi nhuận rất là cao cho ông ấy. Ví dụ như là cổ phiếu của Apple này, cổ phiếu của um, này, cổ phiếu của um, um, hãng à, bảo hiểm Geico này hay là rất nhiều các cái cổ phiếu nữa thì ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam cũng thế thì đây là một cái mong muốn là hết sức là chính đáng và cũng như là à, một cái mục tiêu mà chúng ta có thể hướng tới để đạt được cái à, kết quả cao hơn à, trong việc đầu tư và góp phần giúp cho mình trở nên uh, có được cái tự do tài chính sớm hơn. Chính vì thế cho nên là Phục cũng trao đổi à, chia sẻ với các anh chị về cái chủ đề là đọc vị um, các cái siêu cổ phiếu à, trước tiên thì cũng giới thiệu qua một chút thì Phục cũng đầu tư từ cuối năm 2007 2007 thì đến bây giờ thì đâu đó là cũng được khoảng độ hơn 14 năm rồi 14 năm rồi đó thì à, cũng trải qua không biết bao nhiêu con sóng dữ ở trên thị trường tức là à, đỉnh đáy rồi là bao nhiêu chu kỳ này khốc liệt nhất thì cũng đã trải qua hết bởi vì cái giai đoạn à, thị trường chứng khoán từ năm 2000 đến năm 2007 ấy, về cơ bản chia sẻ với các anh chị về cơ bản là nó về cơ bản là nó khá là an bình khá là yên bình cho nên nó không có gì là đột biến là bất ngờ nhưng mà từ năm 2007 đến năm 2021 này đã trải qua rất là nhiều những cái biến cố của thị trường rồi Phục cũng nghiên cứu đâu đó cũng hiểu được đâu đó khoảng 700 doanh nghiệp nhưng mà để thực sự chuyên thơ sâu và đầu tư thì nó cũng chỉ là một số ít thôi đó à, ờ, nghiên cứu rộng để cuối cùng tập trung nghiên cứu rộng để có được những cái kiến thức những cái kinh nghiệm để rút ra trong đầu tư thì trong quá trình đầu tư của mình thì uh, ờ, 14 năm qua thực sự chia sẻ với anh chị thì Phục cũng gặp không ít các siêu cổ phiếu uh, có những cổ phiếu mua vào đâu đó được 5 10 20 phần trăm sườn qua bán ra và nó tăng bất 10 tăng 5 7 lần và cũng có những cái cổ phiếu giữ được đến 7 8 năm và nó tăng cho mười mấy lần. Và cũng có những cái cổ phiếu chỉ vào có 4 5 tháng mà nó tăng khoảng độ 5 lần, 4 5 lần. Đó. Dạ. Có cổ phiếu một năm thì tăng khoảng độ 7 lần. Đó, dạ, thì đều là có cả. Vậy thì à, chúng ta có thể đọc vị các cái cổ phiếu này như thế nào? để được gọi là một cái siêu cổ phiếu ấy để tăng giá rất mạnh ấy thì nó đòi hỏi phải khá nhiều các cái yếu tố cái yếu tố tiên quyết đó là định giá cổ phiếu phải rất rẻ rất rẻ rồi là có thêm được thì thêm đó là tăng trưởng mạnh chẳng hạn hay là vân vân thì phục xin tóm lại nó có 6 cái trường hợp mà có thể tạo ra một siêu cổ phiếu tăng giá bằng vài lần đến chục lần thậm chí vài chục lần trong vòng 1 năm đến 10 năm 1 năm đến 10 năm còn thị trường chúng ta mới phát triển được 21 năm thôi nó chưa phải quá dài đúng không ạ à, thì những cổ phiếu mà được gọi là siêu cổ phiếu là như thế nào bởi vì nhiều anh chị định nghĩa khác nhau chiều nay phục có một cái comment có một cái post thì cũng nhiều anh chị bảo là siêu cổ phiếu với tôi là T3 nó tăng mấy phần trăm chẳng hạn ví dụ thế nhưng à, phục chia sẻ lại định nghĩa của phục siêu cổ phiếu ở đây là trong vòng khoảng 5 năm đến 10 năm lợi nhuận nó phải gấp hai tối thiểu 2 đến 3 lần so với VN Index. Tức là VN Index từ năm 2000 đến nay tăng trưởng khoảng độ 12,5% nếu tính cả cổ tức khoảng gần 15%, 14,5%. Thì nếu 12,5 thì tức là cổ phiếu ý phải tăng giá đâu đó khoảng độ 2 tối thiểu là 25 đến 30% một năm trong vòng nhiều năm liền thì cũng được gọi là siêu cổ phiếu rồi đúng không ạ đó thì đấy là cái định nghĩa như thế vậy trường hợp thứ nhất để có bóng dáng của siêu cổ phiếu đó là định giá cổ phiếu phải siêu rẻ đó là trường hợp thứ nhất thì uh, lọt vào trường hợp này trong quá khứ có những cái cổ phiếu như sau các anh chị có thể biết uh, ví dụ cổ phiếu NTC thì uh, xin chia sẻ với các anh chị cổ phiếu NTC năm 2017 17 18 PE của nó chia sẻ với anh chị khoảng 4 lần thôi 4 lần thôi thậm chí ở cái nửa cuối 2018 PE của cổ phiếu này nó còn về có chưa đến 3 lần thưa anh chị NTC chưa đến 3 lần có 2,2 đến 2,3 lần thôi PE của NTC. Lúc đó thì giá khoảng độ về khoảng độ 65 67 gì đấy. EPS của nó lên đến gọi là 30.000 đồng. 30.000 đồng. À, và cổ phiếu này thì Phục cũng có mua vào. Nhưng mà mua vào giá được đâu 67 68 nhưng bán mất ở 120 rồi, nhận mấy chục phần trăm cổ tức nữa. Thì tức là cũng được gấp đôi. Tuy nhiên bán xong thì cổ phiếu này lên đến 400. Đúng không ạ? Trừ đi cổ tức đủ thứ thì cổ phiếu này trong vòng có hơn 2 năm từ 2018 đến cuối 2020 có 2 năm tăng giá khoảng độ 7 lần 6 đến 7 7 lần hơn 7 lần tăng giá khoảng hơn 7 lần nhà đầu tư nhận không biết bao nhiêu cổ tức từ nó rồi tiếp theo đó là cổ phiếu của bến xe miền Đông miền Tây trong Sài Gòn ấy. WCS hay WSC gì đấy WCS cổ phiếu bến uh, cổ phiếu uh, bến xe miền Tây ở trong Sài Gòn thì cổ phiếu này đó ngân này trước kia cũng được định giá rất rẻ đâu đó PE chỉ bằng khoảng độ 3 4 lần nhưng mà cổ tức trả khá cao lợi nhuận thì tăng trưởng tốt đó. rồi tiếp theo là cổ phiếu IDV tức là cổ phiếu của cái công ty về uh, bất động sản khu nghiệp đấy công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc nó chuyên về bất động sản khu nghiệp đó thì cổ phiếu này thì chia sẻ với các anh chị hồi năm 2015 16 14 15 15 16 khi nó lên sàn PE đâu đó nó chỉ quanh khoảng độ chưa đến 4 lần cổ tức rất cao lợi nhuận vẫn tăng trưởng đó thì khi người ta định giá lại mấy năm sau thì giá cổ phiếu này đâu đó tăng khoảng độ gần 30 lần trong vòng khoảng 5 năm 5 năm còn cổ phiếu bến xe miền Tây ấy, thì tăng giá thì cũng kinh hoàng luôn các anh chị ạ như tăng hóa gọi là kinh khủng luôn bến xe miền Tây tăng cũng lên đến cả mấy chục lần trong một cái thời gian khoảng độ 5 năm 5 6 năm đó tiếp theo là cổ phiếu TV2 tư vấn điện à, thì cái cổ phiếu này nó chuyên uh, tư vấn thiết kế xây dựng các công trình điện thì TV2 này định hồi à, năm 2014 15 tôi nhớ hồi tôi có lớp đào tạo môi giới ở VND và tôi lấy ví dụ cổ phiếu do ra cho các anh chị và các anh chị cũng mua và cổ phiếu này hồi đó PPE đâu đó khoảng 3 lần chia sẻ với anh chị khoảng 3 lần và sau đó đến bây giờ sau khoảng 6 7 năm đâu đó nó cũng tăng khoảng độ 3 40 lần 30 lần đến đấy 30 lần đó tăng rất khủng khiếp rồi là tiếp đến có các cái cổ phiếu ví dụ cổ phiếu phú tài thì hồi 2013 cùng với cổ phiếu C32 phú tài hồi là mỗi năm tăng trưởng nó vẫn rất tốt cổ tức rất cao PE của phú tài chưa đến 4 lần rồi cổ phiếu Bình Minh hồi đó thế PE chưa đến 4 lần mà tăng trưởng 23% rất khủng khiếp đó thì đấy là đầu tiên là mẫu hình đầu tiên của một siêu cổ phiếu có thể xảy ra đối với đối với Ờ, chúng ta tìm được đó là cổ phiếu được định giá siêu rẻ hay là một cái ví dụ rất là gần đây rất là gần đây thôi tôi mua cổ phiếu MBB vào tháng 3 năm 2020 thì khi đó cổ phiếu này được định giá với PE bằng có 3.9 lần PB 0.7 lần và chỉ một năm sau hơn một năm sau, một năm ba tháng sau đến à, tháng 6 năm 2020, 21 thì cổ phiếu này tăng 4 lần. Đúng không ạ? Khi định giá siêu rẻ, nó sẽ chỉ cần định giá lại thôi giá cổ phiếu đã tăng kinh khủng khiếp rồi. Đó, thì đấy là một mẫu hình mà chúng ta không thể bỏ qua. Và ngày trước ấy, hồi uh, Techcombank chưa lên sàn ấy, khi Techcombank chưa lên sàn ấy, uh, thì uh, ở bên uh, chứng khoán bản Việt chứng khoán bản Việt người ta có mua cái cổ phiếu này và tôi cũng hỏi trao đổi với à, <laughs> anh à, tổng đốc bên đó có tình cờ gặp anh ấy hỏi tại sao anh giỏi thế anh mua được cổ phiếu Techcombank giá có hơn 20 lên sàn 120 anh bảo đơn giản lắm em ạ cổ phiếu tăng trưởng 3 40 phần trăm một năm mà PE anh mua bằng có 5 đến 6 lần anh mua ngay ồ đơn giản như thế thế thành ra là khi quý vị và các bạn ấy thấy được những cái cổ phiếu định giá một cách rẻ đến lực cười như vậy thì chỉ cần check lại xem hoạt động kinh doanh nó có ổn định nó phát triển không ổn định không rồi trừ những cái trường hợp lợi nhuận bất thường một lần đó thì chúng ta loại ra còn lợi nhuận nó cứ đều đặn thì đó là một cổ phiếu không thể bỏ qua và đặc biệt khi cổ phiếu trả được cổ tức tốt nữa thì càng tốt đúng không ạ đó là mẫu hình thứ nhất mẫu hình thứ hai đó là các cái cổ phiếu tìm được một cái thị trường mới phát triển được những sản phẩm mới chẳng hạn sẽ rất tốt à, nổi tiếng nhất ở đây là trường hợp VicoStone thì đây là một trong hai cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong 10 năm qua trên thị trường chứng khoán Việt Nam VicoStone đó là nó mở rộng cái thị trường đá thạch anh cao cấp sang Mỹ, sang châu Âu vân vân rất mạnh mẽ. Và sau khi nó chiếm lĩnh được cái thị phần này, thị trường này thì lợi nhuận của cổ phiếu ấy có khi tăng cả trăm phần trăm một năm. ROE có năm của nó cả trăm phần trăm một năm. Tức là bỏ một một trăm đồng vốn lợi nhuận trăm đồng. Đó, thì khi đó khi nó chiếm lĩnh được một cái thị trường mới hoặc một cái sản phẩm mới rất là khủng khiếp thì cái việc tăng trưởng của nó rất rộng mở trong tương lai rất rộng mở trong tương lai. Quý vị hãy thử tưởng tượng lợi nhuận trong vòng 4 năm tăng 10 lần chẳng hạn. Thì nếu mà không được định giá lại thì giá cổ phiếu đã tăng 10 lần rồi. Trong quá trình họ lại trả cổ tức tiền mặt chẳng hạn. Và người ta lại đánh giá cao cổ phiếu hơn. Người ta lại trả PE cao hơn chẳng hạn. Thế là thành ra lợi nhuận thậm chí trong 4 5 năm nó có thể tăng 20 lần. Đó. Thì ví dụ trường hợp này đó là Vicostone. tiếp theo trường hợp thứ ba có thể xuất hiện siêu cổ phiếu có đặc điểm này đó là các cái cổ phiếu có tính chu kỳ cao tức là khi cái điều kiện thị trường xấu xảy ra ấy, thì giá cổ phiếu này nó giảm phải nói là thê thảm và không phanh giảm thê thảm và không phanh à, tôi lấy ví dụ cổ phiếu hoa sen vào tháng 3 Tháng 4 năm 2020 giá cổ phiếu Hoa Sen lúc xuống thấp nhất còn có 4.1 4.1 Trong khi giá trị sổ sách của nó lúc ý cũng rất cao lên gần 20 Lợi nhuận nó vẫn ổn PE nó đâu đó về còn có hơn 3 lần 3 lần chưa đến 3 lần đó thì lúc đó người ta thấy suy thoái thấy khủng hoảng người ta bán nó xuống rất mạnh tuy vậy tuy vậy khi thị trường trở lại thì những cái cổ phiếu chu kỳ này sẽ là những cổ phiếu bật mạnh nhất và kết quả là Hoa Sen đã tăng 10 lần sau một năm thưa quý vị tăng 10 lần 9 lần trong một năm 9 lần trong một năm và cổ phiếu này thì tôi không mua được đấy chia sẻ luôn là không mua được bởi vì hồi ấy tôi cũng đã họp một nhóm các uh, anh chị học viên à, rất là xuất sắc ở cái quán cà phê Aha Coffee ở Hoàng Cầu ngay đầu năm thì chúng tôi đã ra cái nghị quyết và quy hoạch những cổ phiếu đó là cổ phiếu thép gồm có Hoa Sen, cổ phiếu ngành chứng khoán gồm có VND và Hồ Chí Minh. Đó, thì Hoa Sen chúng tôi không mua được, nó đã tăng 9 lần sau một năm. Nhưng mà chúng tôi lại mua được cổ phiếu VND. Thì VND hai lần chúng tôi mua được giá 10.7 và 10.9. Một lần là vào cuối tháng 3, đầu tháng 4. Lần thứ hai vào tháng 7 nó cũng về giá đó và lần thứ hai thì nó sẽ nó lại trả được 500 cổ tức đó. thì chúng tôi mua giá 10.7 và à, đến bây giờ cổ phiếu VND đâu đó đâu đó tương đương với giá trước chia các anh chị biết bao nhiêu không ạ bao nhiêu không ạ tương đương với giá trước chia khoảng 85 tức là cổ phiếu này trừ cổ tức 500 đồng đi nó đã tăng gấp 8 lần trong vòng 1 năm 4 tháng 8 lần thưa các anh chị không hề đơn giản đó đấy là những cái cổ phiếu chu kỳ thì thằng nào có nhạy với chu kỳ ấy thì khi bắt đầu một chu kỳ mới giá cổ phiếu sẽ tăng đến mức mà quý vị không thể tưởng tượng nổi đâu nó tăng bằng nhiều lần đó, minh chứng bằng hoa sen một năm tăng 9 lần VND một năm 3 tháng tăng 8 lần rồi cổ phiếu Nam Kim cũng tương tự như thế đúng không ạ hay SI thì cũng tăng rất mạnh SI thì cũng tăng khoảng độ 5 lần Hồ Chí Minh tăng khoảng 45 lần bản Việt thì tăng khoảng 7 lần đó, đấy là các cái cổ phiếu chu kỳ nếu quý vị mà các bạn hiểu rõ về các cái ngành chu kỳ thì việc săn tìm những cái cổ phiếu như thế nó có thể mang lại lợi nhuận gọi là không thể tưởng tượng nổi trong một năm trong một năm thưa quý vị không thể tưởng tượng nổi đó Đấy là mẫu hình thứ ba. Cổ phiếu có tính chu kỳ. Tiếp theo, mẫu hình thứ bốn có thể tạo lên siêu cổ phiếu. Đó là thay đổi chủ sở hữu. Thay đổi chủ sở hữu. Ở đó là thay bằng một chủ sở hữu cũ gọi là năng lực yếu kém bằng một người mới rất là mạnh mẽ và và và tài năng chẳng hạn. Thì khi đó doanh nghiệp nó sẽ thoát xác hay nói cái khác là xác chết sống dậy đấy rất khủng khiếp tôi lấy ví dụ trường hợp như này trường hợp cổ phiếu ORS chúng tôi đã mua được đúng giá gần đáy đáy có lúc nó xuống 3.6 thực ra là tôi cũng có mua một lô 3.8 4 vào tháng 4 năm 2020 thì cái này hình ảnh chúng tôi còn mua được chúng tôi chụp chúng tôi để ở trên AZFIN Việt Nam ấy thì rất tiếc cổ phiếu ORS thì chúng tôi mua ít thôi bởi vì thanh khoản nó thấp lắm và tôi cũng không giữ được đến lúc cao nhất à, tuy nhiên trong vòng à, một năm hai tháng tôi giữ à, một số ít cổ phiếu ý, cổ phiếu ORS thì chúng tôi cũng được cái lợi nhuận lên đến khoảng độ 6 lần 6 lần đó 6 lần và so với giá bây giờ thì cổ phiếu này đâu đó tăng khoảng độ 9 lần hơn 8 lần gần 9 lần thì à, vì sao lại thế ORS ngày trước là một cái công ty chứng khoán rất là bình thường hoạt động thì yếu kém thua lỗ thì triền miên à, thậm chí vốn chủ sở hữu đâu đó à, còn có 2 đến 2.000 ờ, cổ một cổ phiếu cực kỳ thấp nhưng mà khi ông chủ mới mua RS đó chính là à, ngân hàng Tiên Phong Banh cùng với à, ông Đỗ Anh Tú phó chủ tịch ngân hàng Tiên Phong Banh ông mua thì à, nhìn vào cái đó là chúng tôi biết ngay là ông ấy mua làm gì và quan sát một hai quý thì chúng tôi thấy rằng ông ấy mua đúng như là những gì chúng tôi dự tính đó là ông ấy mua để ông phục vụ cái vấn đề gọi là phát hành trái phiếu và thực sự phải nói là đó chính là cái mẫu hình ông học từ chứng khoán Techcombank chứng khoán Techcombank từ một cái công ty chứng khoán không có tên tuổi gì đúng không ạ đã vươn lên là công ty chứng khoán có lợi nhuận gấp đôi công ty chứng khoán SI năm 2020 quý vị hãy tưởng tượng hơn gấp đôi một công ty chứng khoán Techcombank không ai biết là đâu có một hai năm gần đây người ta mới tạm biết đến nó thôi còn trước đó không ai biết là gì cả nhờ cái lĩnh vực gọi là tư vấn bảo lãnh phát hành trái phiếu cực mạnh cho cái ngân hàng Techcombank mà lợi nhuận của nó lên đến hai ngàn mấy trăm tỷ ROE gần trăm phần trăm chính vì thế cho nên là khi ông tú ông ấy mua về ấy, để ông ấy phục vụ cho cái ngân hàng Tiên Phong Banh ấy thì chúng tôi ước đơn giản như này Tiên Phong Banh có quy mô bằng khoảng gần 1 phần 3 1 phần 3 so với ngân hàng Techcombank bằng 1 phần 3 và nếu mà tận dụng với cái lợi thế của Tiên Phong Banh cũng có vài triệu khách hàng ấy họ tận dụng phát hành trái phiếu này kia bằng 1 phần 3 Techcombank đi chẳng nữa hiệu quả thì chúng tôi cho thấp hơn thế suy ra kết quả chỉ bằng 1 phần 5 đi chẳng nữa thì cái ngân hàng cái cái công ty chứng khoán ORS này thì trong đôi 3 năm tới từ năm 2020 lợi nhuận nó cũng phải được 500 ờ, tỷ thì năm nay 2021 thì ừ, chúng tôi cho rằng là lợi nhuận nó cũng phải được trên 300 tỷ trong khi trước đó nó là một công ty vô cùng giật lẹ thế thành ra cái việc mua giá cổ phiếu với giá 4.000 năm 2020 ấy khi đó PE đâu đó bằng hai lần hai lần đúng không ạ và nó đổi chủ thì nó mới có lợi nhuận cao như thế và cái kết quả năm 2021 này kết quả kinh doanh ra rất tốt và giá cổ phiếu tăng gần 9 lần là như vậy đó là cái mẫu hình thứ tư đó là có chủ sở hữu mới có chủ sở hữu mới năng lực mạnh mẽ hơn hay là quý vị vừa rồi có thể thấy cái câu chuyện có chủ sở hữu mới không biết năng lực có khỏe hơn hơn hay không nhưng mà ngân hàng liên việt đúng không ạ đúng không ạ giá cổ phiếu tăng kinh khủng khiếp đó có động lực mới có chủ sở hữu mới đó tiếp theo à, mẫu hình thứ năm có thể có siêu cổ phiếu xuất hiện đó là mở rộng hoạt động kinh doanh rất mạnh mẽ mở rộng hoạt động kinh doanh rất mạnh mẽ trên cái ngành nghề cái lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp thì có lợi thế cạnh tranh mạnh nhất có lợi thế cạnh tranh mạnh nhất đó rồi à, tiếp theo là phục vụ cho một cái thị trường phục vụ cho một cái thị trường gọi là phải nói là thị trường gọi là đang mở rộng đang rộng mở rất là nhiều thì ở trường hợp này thì đó là các cái cổ phiếu như Hòa Phát chẳng hạn nó mở rộng lĩnh vực kinh doanh thép đúng với thế mạnh của nó rất đúng với thế mạnh của nó à, rồi là à, nó phục vụ một cái nhu cầu đang thiếu của thị trường đó là Việt Nam vẫn còn thiếu thép đặc biệt là cái thép HRC rồi thép chất lượng cao từ khi đó nó mở rộng thì việc thành công là tất yếu rồi tiếp theo là thế giới di động nó mở rộng cái lĩnh vực bán lẻ của nó ngày trước là lĩnh vực điện thoại đúng không ạ à, cái uh, chuỗi cửa hàng điện thế giới di động chuyên bán điện thoại và thiết bị gọi là uh, liên quan đến uh, gọi là ICT đấy đúng không ạ nó làm rất tốt thì sau đó nó mở rộng sang lĩnh vực điện máy cũng gần đấy và nó mở rộng rất là nhanh chóng và hiệu quả thì từ khi có cái điện à, cái điện máy xanh ấy thì giá cổ phiếu thế giới di động đâu nó cũng tăng khoảng 3 4 lần trong một thời gian rất ngắn. Rồi tiếp đến thế giới di động cũng đang mở rộng bách hóa xanh. Một cái lĩnh vực gọi là à, vô cùng bỏ ngỏ và có quy mô thị trường lên đến 450 tỷ đô hiện nay. Và trong tương lai nó còn tăng rất mạnh về quy mô. Chính vì thế thế giới di động nó mà lại thành công tiếp ở cái à, bách hóa xanh chẳng hạn thì, thì định giá của nó sẽ kinh khủng lắm. Và nó sẽ là một cái siêu cổ phiếu khủng khiếp đúng không ạ rồi tiếp theo có các cái cổ phiếu PNG cũng tương tự như thế giới di động rồi là cổ phiếu nhựa bình minh trong quá khứ đúng không ạ nhựa bình minh đó là cái lĩnh vực uh, nhựa xây dựng uh, Việt Nam đang công nghiệp hóa rất mạnh từ năm 2014 15 thì cùng với đó là uh, cái việc tiêu thụ nhựa xây dựng rất lớn thì nhựa bình minh là một doanh nghiệp đứng đầu của ngành nó đã mạnh mẽ mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh thúc đẩy rất nhanh rất mạnh và giá cổ phiếu tăng đến 5 5 lần 5 6 lần chỉ trong vài năm đúng không ạ rồi tiếp theo là cổ phiếu phú tài cũng là một cái cổ phiếu mà mở rộng cái hoạt động kinh doanh rất tốt ngày xưa thì về cơ bản hoạt động kinh doanh của nó chủ yếu là liên quan đến bán xe Toyota nhưng mà sau này thì à, nó mở rộng kinh doanh à, dần dần với cái mảng đá và nó có rất nhiều các cái mỏ đá cái lợi thế của nó là đi xin được rất nhiều các mỏ đá tốt và nó phát triển mảng rất mạnh rồi tiếp đến đó là nó cũng lại có lợi thế liên quan đến sản xuất gỗ nữa và nó mở rộng rất mạnh chính vì thế cho nên là giá cổ phiếu Phú Tài đâu đó cũng nằm trong một trong mười mấy cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong vòng 10 năm qua trên thị trường chứng khoán Việt Nam rất khủng khiếp ở đó rồi ngoài ra còn rất rất nhiều các cái cổ phiếu mở rộng khác mà mang lại cái kết quả kinh doanh rất cao và mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư bằng nhiều lần tiếp theo cái à, mẫu hình thứ sáu có thể xuất hiện những siêu cổ phiếu khủng khiếp đó chính là liên quan đến lĩnh vực công nghệ công nghệ thì về công nghệ thì ở Việt Nam cũng ờ, trên sàn thì cũng chưa xuất hiện quá nhiều các cái siêu cổ phiếu đâu nhưng mà dưới sàn vừa rồi chúng ta nghe đến là một cái uh, ờ, ờ, start up ở thành phố Hồ Chí Minh của các của một cái bạn trẻ sinh năm 91 đúng không ạ bạn ấy đâu đó công ty được định giá mấy tỷ đô thì bạn ấy người ta đồn rằng bạn là tỷ phú đô la từ startup công nghệ đầu tiên của Việt Nam đúng không ạ rất khủng khiếp à, tuy nhiên bạn ấy thì cũng lên à, phủ nhận cái chuyện đó tuy phủ nhận chuyện đó thì tính tài sản của bạn ấy từ cái startup ấy từ cái công ty công nghệ ấy, mở sau có mấy năm ấy thì ít nhất nó cũng phải năm bảy trăm triệu đô đấy chứ không nhỏ đâu rất khủng khiếp à, thì ở trên sàn có những cái cổ phiếu hưởng lợi rất lớn từ công nghệ ví dụ FPT chẳng hạn đúng không ạ đó FPT thì nhờ có công nghệ mà mọi thứ đi nhanh hơn thì đây là một cái doanh nghiệp được hưởng lợi từ cái lĩnh vực ấy từ cái mảng đó rồi nhờ công nghệ nó sẽ chạy nhanh hơn như là thế giới di động như là Techcombank uh, như là Tiên Phong Bank đó nhưng mà những cái cổ phiếu uh, đó ờ, những cái cổ phiếu mà ứng dụng được công nghệ và phát triển nhanh thì nó có sẽ có cái khả năng mở rộng rất lớn tôi lấy ví dụ trường hợp thế giới di động đi ngày xưa chúng ta thường hay nói đến các cái quán phở gia truyền à, bánh gia truyền rồi rất nhiều thứ gia truyền đặc biệt là ở 36 Phú Phường Hà Nội nhưng mà để mà họ mở rộng được thêm một cái cửa hàng một chi nhánh nữa có khi họ mất mấy chục năm đúng không ạ tức là cửa hàng phát triển bốn năm mươi năm gia truyền mới được có hai cửa hàng nhưng mà bây giờ các cái công ty ứng dụng công nghệ và họ có thể thúc đẩy và phát triển rất nhanh rất mạnh cái điều đó thế giới di động năm 2020 chia sẻ với quý vị rằng chia sẻ với quý vị rằng riêng năm 2020 nó mở rộng khoảng độ độ 1.200 cửa hàng quý vị cứ thử tưởng tượng mà sẽ một năm hơn 300 ngày mà mở được 1.200 cửa hàng mới các loại đó là nhờ đâu nếu bình thường thì làm sao có thể quản lý được những cái sự kinh khủng như thế nhưng đó là nhờ vào công nghệ đó là nhờ vào công nghệ thì nó mới quản lý kinh khủng như thế Techcombank từ một cái ngân hàng gọi là suýt phá sản hồi năm 2011-12 khi lợi nhuận rơi về còn có vài trăm tỷ Thế mà đến năm 2021 này lợi nhuận sau thuế có thể đạt khoảng độ gần 18.000 tỷ. Tức là tăng khoảng 60 lần lợi nhuận, 5 60 lần lợi nhuận. Trong vòng 8 năm qua, 8 9 năm qua. Tỷ lệ CASA ngày trước nó cũng bình bình như các ngân hàng khác 15 20%. Bây giờ lên đến 46%. Đó là nhờ ứng dụng công nghệ. Đấy. Nhân viên thì ít. Đúng không? Hiệu quả rất cao. Đó, nhờ ứng dụng công nghệ thế thành ra nó trở thành những một cái thế lực phải nói là rất khủng khiếp đúng không ạ rất rất khủng khiếp đó là nhiều ứng dụng công nghệ thì trên đây là tôi đã chỉ ra sáu cái mẫu hình mà có thể xuất hiện siêu cổ phiếu thì tôi xin tóm tắt lại như sau thứ nhất đó là những cổ phiếu được định giá siêu rẻ kể cả nó không tăng trưởng mạnh đi chăng nữa khi người ta định giá lại của nó về giá hợp lý của nó nó cũng tăng vài lần trong vòng một đôi ba năm thứ hai là thị trường mới có thị trường mới có thị trường mới có ngành nghề kinh doanh mới có sản phẩm mới thứ ba là các cái cổ phiếu chu kỳ và các cổ phiếu xác chết sống dậy đó. cổ phiếu chu kỳ thì khi bắt đầu một chu kỳ mới thậm chí nó có thể tăng đến chục lần trong vòng một năm đúng không ạ thứ tư đó chính là các cái cổ phiếu được thay đổi bởi chủ sở hữu mới có tiềm lực tài chính mạnh này có uy tín mạnh này có vị thế cao này thì nó sẽ thúc đẩy cái doanh nghiệp ấy tăng trưởng và phát triển rất tốt và thông thường những ông chủ thì các ông chỉ mua những cái xác chết thôi giá rất rẻ thế là các ông đưa công nghệ vào đưa chuyên môn vào đưa tài chính đưa vân vân thúc đẩy doanh nghiệp phải nói là tăng trưởng kinh khủng khiếp đúng không ạ rồi là tiếp theo đó là thứ năm đó là cổ phiếu của các doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh rất mạnh mẽ trên cái thế mạnh của mình và phục vụ một cái thị trường đang rất rộng mở thì khi đó việc mở rộng của họ sẽ rất mạnh mẽ có thể tăng trưởng gấp mấy lần nhiều lần từ đó làm giá cổ phiếu tăng 3 lần 4 lần 5 lần và nhiều lần hơn nữa thứ sáu đó là các cái cổ phiếu tận dụng được công nghệ để phục vụ cho sự phát triển của doanh nghiệp mình thì trên đây này tôi đã nêu đủ 6 cái mẫu hình có thể xuất hiện những siêu cổ phiếu thì à, sau đây xin mời quý vị à, cùng trao đổi à, thì tôi sẽ chia sẻ à, những cái kinh nghiệm của mình cũng như là những cái à, chiến lược à, để đầu tư cổ phiếu có anh hỏi là làm sao mà anh Phục có thể mua được VND à, bởi vì chia sẻ với anh là cổ phiếu à, chứng khoán à, Phục là dân làm cho ngành chứng khoán từ 2014 thế thành ra phục cũng rất hiểu ngành chứng khoán đặc biệt là như này có một điều rất thú vị trong ngành chứng khoán đó là các chuyên viên phân tích các công ty không bao giờ tìm hiểu ngành chứng khoán thế thành ra quý vị rất hiếm khi thấy có báo cáo phân tích về công ty chứng khoán đúng không ạ thế thành ra đấy lại là một cái lợi thế cho những người đi đầu và những người nghiên cứu sâu về nó thì tôi được hưởng lợi từ cái đó thì tôi thấy ờ, quái lạ ngành này cũng là một ngành xu hướng tăng trưởng phát triển rất mạnh trong tương lai tại sao lại không ai nghiên cứu thế thì chắc chắn nó bỏ ngỏ rồi thế và tôi đã tập trung vào nghiên cứu nó rất sâu sắc rất lâu thậm chí tôi bây giờ năm vừa rồi tôi còn tư vấn cho ba chủ tịch của ba công ty chứng khoán cơ về cái định hướng à, một phần về định hướng phát triển à, của họ dựa trên cái à, thế mạnh của họ đó bởi vì tôi nghiên cứu rất kỹ rất sâu và tôi rất hiểu về cái ngành chứng khoán cũng như từng công ty chứng khoán ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì năm 2017 16 17 tôi có làm một cái à, đề tài liên quan đến cái công ty chứng khoán và đánh giá rất kỹ về cái triển vọng rất tốt của tương lai của công ty chứng khoán và từ ngày đó thì tôi cũng chú ý rất nhiều đến nó và khi cái cổ phiếu VND năm 2020 à, ấy à, nó giảm giá về còn 10.7 thì thưa với quý vị giá trị sổ sách nó là 17.000 thì như vậy PB nó bằng có 0.68 lần 0.6768 lần thì chia sẻ luôn với quý vị và các bạn công ty chứng khoán nó còn an toàn hơn ngân hàng về cái tài sản ấy tài sản công ty chứng khoán là gì toàn bộ là tiền thôi và cổ phiếu thôi và cổ phiếu công ty chứng khoán thì thường họ để cổ phiếu rất là an toàn cổ phiếu blue chip này chính và tôi hiểu được điều đó tôi nhìn báo cáo tài chính tôi biết tôi đọc vị được nó tôi đọc vd tôi thấy rằng ô danh mục cổ phiếu của nó có mấy cái công ty thôi ví dụ PTI này rồi có khá nhiều cái cổ phiếu liên quan đến có cả Hòa Phát này Thế giới di động FPT này ACB MB này vân vân đó nó vô cùng an toàn mà giá giá trên giá trị sổ sách có không chấm sáu mấy lần toàn tiền là tiền đúng không ạ tiền cho vay khách hàng thì thưa với quý vị với cái quy trị quy định chặt của ủy ban và công ty chứng khoán cho vay như nào tôi hiểu nó sẽ không bao giờ nó nó nó bị ờ, nợ xấu đâu như ngày trước đâu ạ ví dụ hòa phát nó cho vay 50% đúng không ạ nó lại có giá chặn các bạn lưu ý nhé ngành chứng khoán kinh doanh ấy nó có giá chặn ví dụ Hòa Phát là cho vay 50% nhưng mà chỉ cho vay tới giá 50 thôi chẳng hạn thì tức là giá 50 thì nó được vay 25.000 để mua cổ phiếu X. Nhưng giá 60 đi chăng nữa nó vẫn chỉ được vay 25.000 thôi, tức là nó lại có giá chặn, thế thành ra nó làm an toàn rất nhiều. Đúng không ạ? Rồi, cổ phiếu rồi chỉ cho vay à, tỷ lệ cao đối với những cái cổ phiếu ở HO. Những cổ phiếu thanh khoản kinh khủng khiếp ấy, những cổ phiếu blue chip thì họ mới cho vay nhiều thì thành ra thực sự là cái ngành cho vay của công ty chứng khoán thì an toàn vô cùng Đó, an toàn lắm ấy chính vì thế cho nên khi tôi thấy PB bằng có 0.67 lần tức là mình mua một cái công ty 100% uh, ờ, là tiền với sáu giá có 67.000 67 ờ, phần trăm quá rẻ bên cạnh đó là tôi biết được rằng khi mà trở lại ấy, thì người ta sẽ định giá nó cao lắm thì thưa với quý vị trong cái chu kỳ trước ấy cổ phiếu Hồ Chí Minh đã có từng lần cổ phiếu HCM chứng khoán Hồ Chí Minh đã có từng lần định giá PB bằng gần 9 lần gần 9 lần mà lúc ý cổ phiếu chứng khoán Hồ Chí Minh PB về còn có 0,9 lần 13 chấm mấy nhưng mà tôi thấy rằng trong cái làn sóng này thì VD hưởng lợi hơn cả bởi vì họ phục vụ đa phần là khách hàng cá nhân bên cạnh đó mà VD có hoạt động môi giới thì hiệu quả nhất thế là tôi thấy hay quá tôi mua đó quý vị tưởng tượng là như thế đó, mua một cục tiền với giá vào vàng có 6 7 phần trăm đó sau đó thì khi thị trường thuận lợi thì lợi nhuận nó tăng khủng khiếp mua PB bằng có 0.67 mà bây giờ PB của VND có lúc ấy nó đã lên đến 3.5 lần đúng không ạ 3.5 đến 4 lần rất là kinh khủng thế thành ra lợi nhuận nó tăng 8 lần là phải rồi đó, đó là vì sao mà nhận diện được nó đó. và để nhận diện được quay lại cái uh, bản chất là chú quý vị phải nghiên cứu thật sâu thật kỹ về cổ phiếu ý, về ngành thì quý vị mới có được cái lợi suất rất là cao đó vâng vâng vâng mời các anh chị ạ vâng nhiều câu hỏi quá vâng bạn trọng còn à, chia sẻ là bạn ấy còn giữ cổ phiếu ors thì cổ phiếu ORS này là một đặc sản của cái lớp gọi là lớp phân tích ngành chứng khoán mà bạn Trọng có tham gia và rất nhiều anh chị ở trong đấy mua đúng không ạ bạn Trọng mua hồi đâu giá bơ khoảng uh, gần 8 thì đến bây giờ mà sau khi chia cổ phiếu phát hành cổ phiếu ấy thì với giá 25 này thì vẫn tăng đâu đó khoảng độ 5 lần đấy gần 5 lần đấy hơn 4 lần đấy 5 lần không phải hơn 4 lần mà phải tăng 5 lần rồi thì chúc mừng Trọng nhé Vâng anh chị cứ anh chị em cứ thích ăn sổi quá nhỉ anh chị em cứ hỏi là, là, là cuối năm có được giá này giá kia hay không nghe kinh quá nhiều anh chị này hỏi Hòa Phát cuối năm có được 80 không thì xin thưa mấy anh chị hóa Hòa Phát bây giờ chưa 50 cuối năm lên 80 khó quá nó không dễ thế đâu anh chị ạ vừa rồi là từ định giá rất rẻ và tăng trưởng rất mạnh nó tăng rồi còn bây giờ để mà tăng lên 80 thì nó phải có một cái câu chuyện gì đó nó kinh khủng khiếp làm nó mới tăng được còn để lên được 80 trong vòng có 5 tháng tới nếu mà lên được 70 thôi ấy, thì tôi xin thưa với quý vị là tôi về nhà có gì tôi bán sạch tôi đầu tư đúng không ạ có thể nó lên được nhưng mà nó không chắc chắn bởi vì cơ sở nó không chắc chắn và vâng. và vâng. anh à, Phạm Văn Huỳnh có hỏi là chia sẻ cách nào để giữ vững giữ vững tâm lý khi mua cổ phiếu xong mới tăng 5 7% đã có tâm lý muốn bán. Thì đầu tiên là như này, phải à, có kiến thức rất là sâu hiểu rất rõ việc các anh chị đang làm gì các anh chị lưu ý nhé còn nếu anh chị mà mua cổ phiếu theo người này đồn người kia đồn người này à, bảo tốt lắm người kia bảo tốt lắm mà các anh chị mua theo cái kiểu ấy thì tất nhiên được 5 7 phần trăm các anh chị bán thôi bởi vì các anh chị đâu có hiểu gì với nó nhiều anh chị cứ bảo với tôi là tiếc quá phục ạ phục bảo chị mua con FPT hồi uh, cuối 2018 nếu mà chị giữ đến bây giờ nó tăng 4 lần rồi gần 4 lần rồi đó nhưng mà chị lại không giữ được thì được 20 phần trăm chị bán hết rồi ờ, thì Phục mới hỏi lại thế em uh, trao đổi với chị cổ ấy thế chị về tìm hiểu nó không chị bảo không chị có hiểu nó kinh doanh gì không bảo không vậy thì tất nhiên là không có chuyện là chị ăn được vài lần rồi đúng không ạ đó thì tức là đầu tiên là các anh chị phải hiểu cực kỳ hiểu doanh nghiệp thì lúc đó các anh chị mới mới thương đúng không ạ rồi khi trong quá trình các anh chị tìm hiểu về doanh nghiệp nhiều như thế thì các anh chị mất bao nhiêu công sức để các anh chị có thể tìm ra được một cổ phiếu tốt vậy thì không dễ gì mà các anh chị bán đi đâu đó còn nếu các anh chị kiếm được cổ phiếu rất dễ người này người kia phím thì tất nhiên T3 T5 các anh chị bán rồi 10 ngày 20 ngày bán là bình thường đó rất bình thường thì chia sẻ với anh chị Phục là nắm cổ phiếu FPT là cổ phiếu nắm dài nhất từ xưa này được 8 năm 8 năm là vì sao hồi đó thì uh, kỷ niệm đầu tiên của Phục là cổ phiếu đầu tiên tham gia thị trường cũng là FPT mua được 10 cổ đâu giá 500 mấy hay 600 500 mấy 500 mấy cuối cùng lỗ chỏng vó này. sau này Phục mới quyết tâm tìm hiểu cái cổ phiếu này và sau một cái quá trình dài tìm hiểu về cổ phiếu này thì Phục rất hiểu rõ cái bản chất kinh doanh của nó từ năm 2013 Phục đã mua bởi vì nó đã cắt được cái tiên phong banh rồi nó cũng đang dần tái cơ cấu mình và một điều rất đặc biệt là cổ tức và tiền của nó không hàng năm nó hơn 5% ngoài ra năm nào nó cũng tăng ờ, trả 15% cổ phiếu tức là cổ tức năm sau tăng 15% so với năm trước thế là hồi ấy phục cứ nhẩm rằng ồ, ồ nếu nó cứ thế thì ờ, mình mua rồi một hai năm sau thì mình cũng có cái lợi suất gọi là uh, cao hơn lãi gửi ngân hàng rất nhiều rồi cao hơn rất rất nhiều mà trong khi tiềm năng tăng giá cổ phiếu uh, còn rất tốt thế là phục cứ thế mua giữ thôi mà càng mua lại càng thấy nó phát triển tốt càng thấy ngành nghề kinh doanh nó tốt đến 2017 16 17 thấy nó thoái vốn hết ở những cái lĩnh vực gọi là không liên quan nó thoái dần chuyển hết ra ngoài ví dụ như lĩnh vực à, phân phối FP, FPT distribution thì nó bán cho bọn Sinlex nó có chỉ còn là công ty liên kết thôi thu mớ lợi nhuận lại không phải mất công sức của nó rồi là bán FPT software à, Shop à, cái công ty mà chuyên bán điện thoại di động ấy. đó thế thành ra nó tập trung rất mạnh vào công nghệ đúng không ạ rồi nó lại mua cái thằng Intel Relay ở Mỹ rồi nó lại uh, đầu tư rất mạnh cho các cái công nghệ mời các chuyên gia hàng đầu thế giới như Phương Trần rồi nó rất nhiều Phương Trầm rồi rất nhiều ông ấy đó thì từ những cái đó thì nó cho thấy một cái sự hiểu rất rõ về doanh nghiệp hiểu doanh nghiệp đi đâu hiểu doanh nghiệp như thế nào hiểu doanh nghiệp sẽ đến đâu và phục biết được rằng là FPT sẽ tăng trưởng 20% năm trong khoảng 5 ừ, năm 7 năm tới từ cái hồi năm 2018 thì ở trên ờ, fanpage Facebook hay là cộng đồng đầu tư chứng khoán thực chiến vẫn còn nguyên cái bài chia sẻ clip vẫn còn nguyên giá Phục đã dự đoán như thế mà một cổ phiếu tăng trưởng hơn 20% một năm cổ tức hàng năm trả tiền mặt một đống mà định giá hồi đâu có 10 thậm chí có lúc xuống 8 vậy tại sao không mua rất đơn giản thế thế thành ra là khi mình hiểu về doanh nghiệp thì mình mới biết à mình đang nắm cục vàng hay mình đang nắm cục đất đúng không ạ và mình lại mất rất nhiều công sức để mình tìm ra cổ phiếu đó khi mình mất nhiều công sức để tìm ra cổ phiếu như thế thì các anh chị có dễ dàng T3, T5 mà các anh chị bán mất không? Xin thưa với các anh chị là không bao giờ các anh chị bán mất. Không bao giờ các anh chị bán mất. Thế thành ra người ta mới có cái câu chuyện bà ra đó cũng giống như các công tử ấy các thiếu gia bây giờ các anh chị nhiều thiếu gia có trực tiếp làm ra đồng tiền đâu quen tiêu bạt mạng rồi tháng tiêu vài trăm triệu vài tỷ bình thường bởi vì người ta đâu có làm ra cái tiền đi người ta đâu có gọi là ờ, đêm hôm người ta đâu có gọi là suy nghĩ vắt óc người ta đâu có phải là ừ, xuất phát từ những cái chuyện rất là khó khăn ngày xưa xây dựng từng tí tích kiếp từng đồng các công tử sinh ra đã ở trong cái chính ờ, trong trong cái ờ, gọi là ngậm thìa vàng thôi thế thành ra người ta tiêu tiền người ta cứ tiêu bạt mạng thì người ta đâu cần quan tâm đúng không ạ ngược lại xem nếu một người lao động chân chính các anh chị kiếm tiền rất là vất vả xem các anh chị bỏ ra bao nhiêu công sức mồ hôi nước mắt xem thì các anh chị sẽ tiêu tiền rất khác rất khác đúng không ạ thì có một cái câu chuyện vui như này nhưng nó không phải là chắc là không không phải thật đó là ờ, ông Bill Gates đi ăn ở một cái nhà hàng thì quái lạ à, ông ấy tip cho người ta người phục vụ đâu có một đô chẳng hạn thế thì người phục vụ mới bảo rằng con của ông còn tip cho tôi 100 đô tại sao ông ông là tỷ phú ông lại chip tip cho tôi một đô thì ông Bill Gates ông trả lời rất là hóm hỉnh bởi vì bố của nó là tỷ phú còn bố của tôi không phải tỷ phú đó thì đấy là cái câu chuyện làm sao để anh có thể giữ cổ phiếu lâu dài được anh phải hiểu nó anh phải mất công tìm hiểu nghiên cứu rất sâu rất kỹ nó thì uh, những anh chị học viên ở AZFIN rất nhiều anh chị có bạn Trọng vừa rồi chẳng hạn hay là có một cái chú Hùng ở bên La Uy hay là có anh à, Cường ở bên Nhật các anh cứ một ngày anh ấy chia sẻ Phục là đâu đó là dành những đâu ngoài giờ đi làm dành tới 6 7 tiếng để nghiên cứu cổ phiếu, đọc từng tí từng tí. Bao nhiêu công sức, thế là khi người ta bỏ ra nhiều công sức như thế thế là người ta nắm cổ phiếu thì người ta phải nắm bền vững lâu dài chứ nếu nó còn hấp dẫn chứ còn nếu chúng ta không bỏ công sức tất nhiên chúng ta sẽ vứt toẹt nó đi được đúng không ạ đó, thế thành ra thành công thì nó cũng phải có đến từ may mắn nhưng mà may mắn nó phải đến từ kiến thức và đến từ cái việc công sức chúng ta bỏ ra đó hay là có bạn trường chẳng hạn bạn trường ngày xưa thì học uh, tôi uh, bạn đặng đặng hữu trường ngày trước học tôi thì cũng 3 ờ, năm rồi hơn 2 năm rồi bạn nghiên cứu say xưa cổ phiếu FPT cổ phiếu V thế nào bạn rất hiểu nó thế là cuối cùng bạn ấy nắm được rất lâu dài và bạn được hưởng lợi rất tốt đúng không ạ vâng có anh Tuấn hỏi là anh muốn ờ, đăng ký khóa đọc vị cổ phiếu à à vâng thì AZFIN Việt Nam tháng nào thì cũng có một lớp đọc vị thì ờ, lần này là lớp đọc vị cổ phiếu khai giảng ngày 20 tháng 8 năm 2021 thì anh chị ờ, có thể vào trang web à, academy.azfin.vn thì trang đó thì có đầy đủ hoặc các anh chị truy cập vào fanpage của chúng tôi thì cũng có có đấy anh chị ạ đó các anh chị có thể tham khảo đấy ạ vâng có anh hỏi là tại sao trong một ngành lại có mỗi một cái công ty ờ, đầu ngành được định giá cao còn những công ty khác ờ, lợi nhuận cũng tốt này được định giá thấp bởi vì à, nếu anh chị có học kinh tế học thì các anh chị biết học kinh học kinh doanh thì anh chị biết như ông ông ông ông uh, uh, Michel Porter ấy uh, bậc thầy của chiến lược uh, kinh doanh hiện đại ấy, thì ông có chia sẻ là uh, trong một cái dịp đến cái trường đại học quốc gia Hà Nội đâu năm 2009 thì phải ông ấy có chia sẻ uh, ông ấy um, chia sẻ rằng là 80% cơ hội đến với người dẫn đầu và người dẫn đầu thì có tài chính vững chắc này có thương hiệu vững chắc này có tập khách hàng vững chắc này có vị thế vững chắc có đủ thứ vững chắc chính vì thế nó phải được định giá cao hơn những cái doanh nghiệp khác rồi Đấy, và chia sẻ thẳng luôn với anh chị ví dụ các anh chị định mua thép xây nhà các anh chị nghĩ đến ai ạ thép hòa phát các anh chị và vào siêu thị các anh chị mua sữa chẳng hạn thông thường các anh chị nếu anh chị nào mà gọi là ừ, chị em nào gọi là cực kỳ sâu sát thì họ còn biết là thương hiệu A B C X Y Z còn bình thường nếu chúng ta vào mua chúng ta ừ, ôi giời cứ vi Vinamilk cho chắc đúng không ạ cứ Vinamilk cho chắc đó rất đơn giản như vậy hay là ở nông thôn ờ, chẳng hạn chúng ta đi ngân hàng cứ Agribank ở ngoài thành phố thì bây giờ ngân hàng nó cạnh tranh nhiều hơn nhưng mà ngày trước nói đến ngân hàng người ta nói đến Vietcombank hay nói đến chứng khoán thì người ta nói đến chứng khoán SI, chẳng hạn, VPS chẳng hạn thế thì tức là cơ hội nó đến với những cái thằng dẫn đầu và khi cơ hội nó đến ý, thì những ông dẫn đầu thương hiệu mọi thứ mạnh rồi thì chi phí của ông này cực thấp thế thành ra biên lợi nhuận nó rất cao và khi biên lợi nhuận nó cao ấy thì nó có thể đè chết những cái thằng đối thủ khác đó kể cả khó khăn xảy ra thì nó chỉ bị ảnh hưởng một phần thôi thằng khác đã chết rồi hoặc nó thích chơi chơi những thằng khác gì nó hạ giá xuống ngay lập tức nó chèn thì chết được những thằng khác nếu không làm như thế thì không sao cùng một đồng vốn bỏ ra lợi nhuận ở gấp đôi gấp ba nó chắc chắn hơn chính vì thế nó sẽ được định giá cao hơn anh ạ đó, nó sẽ được định giá cao hơn và vâng. đó à, thì à, nhiều anh chị bảo làm sao mà đọc được vị những cổ phiếu đó thì trước tiên là các anh chị phải hiểu à, như này thì ở đây AZFIN có một cái lộ trình cho các anh chị đầu tiên là các anh chị phải đọc vị của doanh nghiệp đó là phải hiểu doanh nghiệp về kinh doanh gì đầu vào của nó là gì đầu ra là gì khách hàng của nó là ai nhà cung cấp của nó là ông nào thì khi chúng ta hiểu được những cái đó thì chúng ta biết à đầu ra của ông này đang thiếu chẳng hạn đầu vào đang rẻ chẳng hạn ví dụ vừa rồi ông ấy quý 1, quý 2 thì cái lĩnh vực thép chẳng hạn giá nó tăng như điên ý, thì thông thường là người ta phải chuẩn bị cái nguyên vật liệu trước đó một hai quý thế là cuối cùng giá nó tăng quá giá bán tăng ầm ầm thế cuối cùng lợi nhuận các doanh nghiệp sẽ rất lớn thôi đúng không ạ hay là bây giờ vì sao người ta nói chuyện đến câu chuyện doanh nghiệp bất động sản và một năm trở lại đây tăng rất nhiều bởi vì người ta thấy rằng là kinh tế suy thoái khó khăn về cơ bản gần như chắc chắn chính phủ sẽ phải bơm tiền cung tiền rất lớn ra ngoài nếu mà tiền giá rẻ bơm ra ngoài rất nhiều thì những cái tài sản có tính an toàn cao như là vàng như là bất động sản phải tăng giá chứ vàng thì nó cũng tăng rất mạnh từ ba mấy lên năm năm rồi Đấy, còn bất động sản là một kênh lớn nhất thế là người ta cứ bỏ tiền vào bất động sản giá bất động sản cứ tăng thế cuối cùng cổ phiếu bất động sản là sở hữu các dự án ít thành ra giá nó sẽ tăng rất là mạnh rất là mạnh mẽ đó đấy là cái cái cái về về về cổ phiếu bất động sản đó vâng à có vâng có mấy bạn hỏi về tham gia khóa học thì các bạn vào academy.azfin Việt Nam azfin vn nhé hoặc các bạn vào fanpage của azfin Việt Nam đều có thông tin đấy ạ mời các bạn vào ạ Vâng, bạn Lê Thành có hỏi anh có chia sẻ làm sao để đánh giá được ban lãnh đạo có tâm có tầm không ạ? À, thì cái này thì uh, à, AZFIN có cả một bộ tiêu chí 6 tiêu chí trong cái chương trình định giá cao cấp. Tuy vậy thì phụng chia sẻ luôn này có cái kinh nghiệm như này để các anh chị nhìn. Đó là các anh chị cứ đọc về doanh nghiệp ấy nhiều đi. Để xem lãnh đạo họ có hay chém về cổ phiếu không? Họ hay mua ra bán vào ầm ầm không? Rồi là họ hay bốc phét là cam kết cổ phiếu của tôi phải mấy chấm hay mấy x hay vân vân mây mây không đó rồi là chúng ta lại lên các diễn đàn xem hỏi xem là lãnh đạo có ok không thì tự nhiên rào rào của anh em sẽ phán cho quý vị biết là lãnh đạo có ok không đúng không ạ rồi xem lãnh đạo có phốt gì không search trên google ra đó nếu không rất ok đúng không ạ nói tóm lại là các anh chị cứ quan sát doanh nghiệp một thời gian dài thì các anh chị sẽ rõ còn đi vào chi tiết hơn thì ví dụ như doanh lãnh đạo doanh nghiệp nào là tốt đó là xây dựng một cái văn hóa doanh nghiệp nhất quán từ trên xuống dưới một cái văn hóa thúc đẩy doanh nghiệp phát triển rất mạnh rồi tiếp theo là lãnh đạo phải ứng dụng công nghệ vào hết mình để làm sao cho doanh nghiệp luôn luôn tăng trưởng và phát triển tối ưu hóa chi phí rồi lãnh đạo phải mời các cái chuyên gia giỏi vào doanh nghiệp mình để cùng phát triển doanh nghiệp mình lên rồi lãnh đạo phải có phân bổ cái cơ cấu tài chính ở trong báo cáo tài chính ấy. quý vị nhìn cái cơ cấu tài chính cũng biết lãnh đạo giỏi hay không phân bổ cơ cấu tài chính vừa hiệu quả hợp lý nhưng mà lại không được rủi ro đó. rồi là chính sách cổ tức có rõ ràng minh bạch không đó rồi là cái uh, chiến lược kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp có vững chắc vừa tham vọng như có vững chắc không hay là tham vọng cách viển vọng? đó là những cái chúng ta đánh giá về lãnh đạo doanh nghiệp nó cũng rất đơn giản chứ nó không không không không không khó đâu ạ vâng À, bạn à, Phạm Duy Hân có hỏi là nhà nước đang đẩy mạnh đầu tư công. Các công ty xây dựng hiện tại đang 0.6, 0.7. À, anh Phục nhận định thế nào về lĩnh vực này? Thì uh, lĩnh vực xây dựng thì bây giờ đang chết đứ đừ rồi. Một là ở Việt Nam nó cạnh tranh khâu liệt quá. Thứ hai á là cái vật liệu xây dựng nó tăng giá kinh khủng quá các anh chị ạ. Thế thành ra bao giờ vật liệu xây dựng nó phải xuôi xuôi nó giảm giảm đi ấy thì các ông này còn thể ở được chứ xây dựng mà giá nguyên vật liệu đủ thứ nó mà cao này thì ông xây dựng không ăn thua ông ấy không ăn thua đâu ăn thua là phải cái ông sở hữu cái tài sản tăng giá ấy. đó là ông chủ đầu tư ông nắm giữ các cái khu đất ấy rồi là ăn thua phải là những cái ông cung cấp vật liệu xây dựng ấy của ông ấy tăng giá chứ không phải là ông xây dựng là ông ấy kiếm được nhiều đâu không hề đâu ạ và là những lĩnh vực xây dựng nó cạnh tranh nhau kinh khủng lắm đặc biệt trong cái thời kỳ khủng hoảng kinh tế khó khăn này ấy, thì chia sẻ với anh chị ấy, những doanh nghiệp xây dựng thì cái tỷ lệ gọi là thất thoát mất vốn rất nhiều biên lợi nhuận của họ đâu đó được khoảng độ 10 phần trăm nhưng mà chẳng may lại trong 10 thằng có một thằng nó bùng chẳng hạn thế là nguy lắm thành ra lĩnh vực xây dựng nó không thực sự hấp dẫn cho chúng ta hiện nay đúng không ạ Vâng, bạn Thịnh Nguyễn có cung cấp là FPT hiện đang đầu tư vào sen đỏ và trích cái dự phòng 362 tỷ trong 6 tháng. Thì thực sự một cái cuộc chiến liên quan đến um, thương mại điện tử ấy, à, cuộc chiến ấy thì nó tốn rất nhiều tiền. Thì ông FPT cũng đốt và nó cũng khá khá, đúng không ạ? Khá khá. Tuy vậy đốt đến một mức nào đó rồi thôi. <laughs> Tuy nhiên vì nó đốt như thế mà lợi nhuận của nó vẫn tăng trưởng ổn, chứng tỏ rất tốt bên cạnh đó thì à, nếu nói về việc trích lập ấy thì cũng phải nói về lợi nhuận của FPT ở Tiên Phong Banh rất lớn đấy nhá nhưng mà nó chưa ghi nhận anh ạ à. nó mà ghi nhận thì có thêm cả ngàn tỷ nữa thì cái đó nó hoàn toàn bù tốt cái à, sen đỏ đó thì hai cái nó ọp cho nhau được đó thì thực tế là lợi nhuận cái quý 1 à, quý 2 vừa rồi ấy lợi nhuận của cái mảng đầu tư và bờ, uh, ờ, giáo dục và đầu tư ấy, nó giảm rất mạnh nguyên nhân chính là từ cái sen đỏ đấy nguyên nhân chính là từ cái sen đỏ đấy nếu không có sen đỏ thì kết quả kinh doanh nó tăng trưởng rất khủng khiếp bởi vì công nghệ nó tăng rất mạnh viễn thông tăng cũng rất cao đúng không ạ à, sao cổ phiếu ờ, chứng khoán không có trong danh sách của cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính đúng không ạ thì ờ, xin thưa anh chị cổ phiếu này như đã nói nó là cổ phiếu chu kỳ nó biến động rất nhanh nó lên cũng rất mạnh nhưng nó lô xuống nó cũng rất là kinh khủng cộng đồng tích sản thì cần những cổ phiếu bền vững chị ạ anh chị ạ thì khi cần những cổ phiếu bền vững thì thôi chúng ta bỏ qua nó và cũng chia sẻ với anh chị để mà tìm được siêu cổ phiếu thì các anh chị phải mất rất nhiều thời gian nghiên cứu như phục nói có khi một hai năm chỉ tìm ra một cổ thôi còn trong khủng hoảng thì tìm ra nhiều lắm một năm có thể trong khủng hoảng có một tháng có thể tìm ra chục cổ chục cổ nhưng mà trong điều kiện bình thường một hai năm mới tìm ra một cổ thôi đó nếu các anh chị mà luyện được cái trình độ tốt bám sát được doanh nghiệp hiểu rõ được đọc vị được toàn bộ doanh nghiệp thì khi đó các anh chị sẽ tập trung vào đầu tư những cái cây tìm những cái siêu cổ phiếu thì hiệu quả sẽ rất cao còn nếu mà mình uh, chưa chuẩn bị sâu và kỹ ấy, thì các anh chị tích sản cổ phiếu tốt nhất những cổ phiếu ổn định đúng không ạ thì bây giờ ví dụ cổ phiếu lên độ 30 nó lại giảm về 20 giảm phần 3 các anh chị chịu được không đúng không ạ nó không hợp với việc tích sản cho lắm Vâng. Vâng. À, à bạn à, Nguyễn Tuấn có hỏi là muốn tham gia cộng đồng tích sản bên mình thì liên hệ với ai? Thì bạn cứ ờ, inbox với page AZFIN ờ, Việt Nam bạn nhé. Thì ở đấy có các bạn ấy hỗ trợ bạn à, liên quan đến việc tham gia cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính ấy. Thì đây AZFIN là cái cộng đồng đầu tiên của Việt Nam và quy củ chuẩn chỉ lắm. Trong đấy thì yêu cầu các anh chị phải rất rất kỷ luật. Và như rất nhiều anh chị vào đấy và thành công cực kỳ thành công và cộng đồng đến bây giờ sau à, khoảng 9 tháng à, hoạt động 10 tháng hoạt động thì cũng có 4.000 thành viên rồi và vâng, ở trong đấy có một cái môi trường học tập và môi trường đầu tư thực sự là là đáng quý và anh chị nào à, tham gia tích sản cho anh chị em cho con cái thì rất tốt rất tốt đấy và vâng, à, Vương Thu Trang có trao đổi chào anh có rất nhiều yếu tố tăng giá cổ phiếu có nhiều quan niệm cho rằng dòng chảy của vốn là điều vô cùng quan trọng tạo nên sự tăng giá của cổ phiếu. Hiện nay dòng tiền đang chảy vào mid cap, vốn hóa bé, hưởng lợi như càng biển, vận chuyển, phân bón. Ngành ngân hàng liệu cuối năm có hấp dẫn không anh? Vì đã tăng nóng rồi. À, thì uh, chia sẻ với bạn thì lý do cổ phiếu tăng giá nó có cả tỷ lý do ấy, đúng không ạ? có những cái cổ phiếu mà quý vị biết là cổ phiếu giấy nó tăng 200 nghìn giờ nó về có lúc nó về 2 nghìn đúng không ạ đó dạ, thì cái đó thì chúng ta không thể biết được hết nếu chúng ta biết được tất ấy, cổ này sẽ tăng nhiều cổ kia sẽ tăng nhiều ấy thì xin thưa với à, anh chị là chúng ta có thể thành tỷ phú đô la chỉ trong một năm thôi không cần nhiều chúng ta sớm trở thành người giàu nhất thế giới nữa đó. À, năng lực con người thì có hạn thành ra chúng ta hãy tập trung vào những cái gì chúng ta tin là đúng và chúng ta à, phù hợp với khả năng chúng ta nhiều anh chị thì đi làm tối tắt mặt mũi rất là bận cuối cùng vẫn nhảy ra đi để đi chết đi hàng ngày điều đó là anh chị làm không hợp cũng không phù hợp rồi không phù hợp bản thân thế là hỏng rồi chết đơ phải dành cho các cái bạn gọi là làm nghề về chết đơ thì các bạn mới chết đơ được cũng giống như là liên quan đến forex chẳng hạn forex thì dành cho dân ngân hàng đâu phải dành cho quý vị thế mà quý vị vẫn cứ chơi forex thế thì quý vị thua là đúng rồi đúng không ạ quý vị đang làm công chức mà quý vị lại đi uh, đi đi quý vị làm lại kết hợp chết trader nữa thì làm sao quý vị thắng được hay quý vị đang làm chủ doanh nghiệp đúng không ạ điều hành doanh nghiệp mà cuối cùng cứ mở bảng điện ra hàng ngày hàng hàng phút hàng giây để đinh kiểu ờ, để xem ờ, có ăn được vài đồng không thế thì đấy là sai rồi thế thì không đúng còn cổ phiếu tăng là vì dòng tiền đồng ý với bạn trong ngắn hạn chắc chắn là như vậy rồi nhưng mà dòng tiền có bền hay không đó là nó phải phụ thuộc vào cái định giá doanh nghiệp có hấp dẫn không đúng không ạ định giá doanh nghiệp có hấp dẫn không doanh nghiệp có phát triển mạnh hay không chứ ngoài dòng tiền ngẫu nhiên nó nhảy vào đâu bạn ạ còn à, bạn có hỏi là các cái dòng thì có hấp dẫn không thì mình thấy à, chia sẻ luôn à, thấy à, dòng à, cảng biển ấy định giá bây giờ bắt đầu là không rẻ nữa rồi vận tải cảng biển định giá đã không rẻ rồi không rẻ nhỉ còn việc nó có tăng tiếp hay không thì đấy lại phụ thuộc như bạn nói đó là dòng tiền đấy tuy nhiên với góc độ một người đầu tư an toàn thì phục thấy nó không rẻ và cá nhân phục là không đầu tư đúng không ạ cá nhân phục thì không đầu tư đấy là chia sẻ luôn như vậy còn đối với ngành ngân hàng thì phục vẫn thấy nó hấp dẫn vẫn thấy ok chào bạn uh, Tùng bạn Tùng có hỏi là làm sao anh Phục có thể bắt được rất nhiều cổ phiếu hồi tháng 3 2020 rồi tháng 1 à, năm 2021 lên livestream trực tiếp buổi tối. Rồi là vừa rồi hồi giữa tháng 7 thì xin thưa với à, quý vị và các bạn thực ra nó nó cũng trở thành à, nó cũng trở thành bản năng rồi ạ. Cộng thêm là bản năng này thì thực ra nó cũng nó cũng không gì phức tạp đâu ạ và có cơ sở để chờ có cơ sở đấy. Thì à, phục mua khi nào? Nguyên tắc của nhà đầu tư lớn ý, thưa quý vị gồm hai nguyên tắc một là mua khi đám đông hoảng loạn lôi ra bán tông ban tháo đúng không ạ thì khi mua lúc đó thì quý vị mua số lượng lớn thoải mái và quý vị phải nói là không bị đẩy đá cổ phiếu lên cho dù mua nhiều thì uh, phục cùng với uh, cộng đồng anh em đầu tư mỗi lần giải ngân thì chia sẻ với anh chị là mỗi lần giải ngân đâu đó nó cũng phải ít thì nó cũng vài trăm tỷ ít thì cũng phải đôi trăm đấy tức là cả cờ phục và một nhóm cộng đồng lớn ấy đấy, chứ không phải cá nhân phục nhá <laughs> phục không khỏe đấy đâu ạ thì mua ít phải vài trăm tỷ thì khi mua vài trăm tỷ nếu trong điều kiện bình thường ví dụ điều kiện hiện nay chẳng hạn mà phục nhảy vào mua thì chắc chắn đẩy giá cổ phiếu lên trần rồi thế là mình ăn giá chát rồi đúng không ạ vậy thì điểm mua tốt nhất là lúc nào lúc nào bà con bán tống bán tháo ra bán giá sàn bán la liệt luôn ý thì lúc ý phục nhảy ra phục mua rất dễ không bị đẩy giá lên mua số lượng lớn thoải mái là thứ nhất thứ hai phải kèm với điều kiện thứ hai nữa đó là lúc ý định giá cổ phiếu phải rẻ chia sẻ với anh chị chỉ có hai tiêu chí thôi một đấy là chọn điểm mua nhé thì một là khi đám đông bán tông bán tháo nhưng mà mình đã vào chưa thì lại phải là điều kiện thứ hai nữa đó là định giá cổ phiếu đã rẻ chưa đó thế tức là khi kết hợp được hai yếu tố ấy, định giá cổ phiếu rẻ nhà đầu tư hoảng loạn bán ra thế là mua và khi mua thế thì chia sẻ với anh chị ấy. trong ngắn hạn thì có thể nó vẫn xuống tiếp bình thường lỗ 10% 20% bình thường nhưng mà trong dài hạn thì chưa bao giờ phục thua chia sẻ với anh chị đấy những lần bắt thế chưa bao giờ thua chưa bao giờ thua khẳng định luôn anh chị đấy là cái kinh nghiệm bắt điểm mua vậy thì à, có bạn à, lại còn hỏi là vậy thì tiêu chí chọn cổ phiếu là như nào thì đó nếu quý vị thích chọn siêu cổ phiếu thì 6 cái gạch đầu dòng ở chết còn thông thường thì AZFIN đầu tư chọn cổ phiếu như này một là phải doanh nghiệp đầu ngành có tiềm năng tăng trưởng mạnh đầu ngành nhưng phải tăng trưởng mạnh nha anh chị nhé đầu ngành mà không tăng trưởng thì AZFIN không bao giờ đụng đâu ngành nhưng này phải tăng trưởng nhanh đó thì ở Việt Nam có một nghịch lý rất buồn cười đó là những doanh nghiệp to lại tăng trưởng nhanh hơn những doanh nghiệp nhỏ xin thưa với anh chị như thế còn tất nhiên là những doanh nghiệp nhỏ thì cũng có doanh nghiệp tăng trưởng rất mạnh nhưng mà số đó hiếm hoi vô cùng luôn còn những doanh nghiệp to họ tăng trưởng ba bốn mươi phần trăm hai ba phần trăm trong bốn năm năm nhiều lắm đó đầu tiên là chọn doanh nghiệp đầu ngành tăng trưởng mạnh thứ hai là doanh nghiệp phải có quản trị lãnh đạo hay nói cách khác là quản trị công ty rất tốt cái từ tiếng Anh nó gọi là corporate governance ấy. quản trị công ty phải rất tốt đáp ứng được các cái tiêu chí quản trị của OECD của vân vân đấy ghi đó đấy là thứ hai thứ ba định giá rẻ đó. đấy là cách chọn cổ phiếu đó, định giá rẻ thì chắc là mua thuộc thuộc phần mua rồi đấy thì quý vị kết hợp luôn mua khi đám đông hoảng loạn bán tháo và định giá cổ phiếu rẻ và mua cổ phiếu nào đó là mua cổ phiếu đầu ngày có tăng trưởng mạnh và có canh trưởng mạnh đợi thế cạnh tranh mạnh ấy, và quản trị công ty tốt cứ đáp ứng đủ điều chỉ mua mua và vì sao lại mua không bao giờ thua vì sao lại mua không bao giờ thua thì xin thưa với quý vị rằng xin thưa với quý vị rằng phục mua không thua là bởi vì bởi vì Phục mua thêm một điều nữa Phục còn phân bổ danh mục cơ đó là danh mục cổ phiếu của Phục thường 3 đến 5 cổ thế thành ra cho dù mình có sai lầm ở một cổ nào đó thì mình cũng không bị thiệt hại đáng kể mà hai cổ kia nó lại tăng âm ầm luôn đó nhưng mà thông thường ấy uh, trong uh, à, 5 năm qua thì phục sai một lần chia sẻ với anh chị đó là sai trường hợp của Hoàng Anh Gia Lai đây là một cái lần sai vô cùng đau đớn đau đớn không phải vì mất nhiều tiền bởi vì ờ, cây Hoàng Anh Gia Lai thực tế là hồi đó vẫn lãi được 5% chia sẻ với anh chị vẫn lãi 5% nhưng mà đau đớn ở mọi nhận định của mình chủ quan quá sai đó thì đấy là một cái bài học lớn cho Phụng bởi vì hồi Hoàng Anh Gia Lai nó không rõ ràng một tí nào nó còn nhập nhèm nhập nhùng nhiều thứ và cái vấn đề quản trị công ty của nó phải nói là chia sẻ thẳng với anh chị nó vô cùng yếu kém và phục bỏ qua điều đó thế ra sau cái vụ Hoàng Anh Gia Lai Phục rút kinh nghiệm không bao giờ tham gia công ty nào quá nhập nhèm và quản trị công ty kém đó chính vì thế cho nên là Dũng rất may mắn từ năm 2017 đến nay nè trừ Hoàng Anh Gia Lai ra thì cũng may là cùng với anh chị đầu tư thì chưa bị thiệt hại cái gì đó chưa bị chưa bị một con nào thiệt hại cả đó, chưa bị con nào thiệt hại đấy còn cơ hội cho chúng ta lúc này để chọn những cái cổ phiếu tăng nhiều lần nó ít đi rất nhiều rồi nhưng nó không phải không có luôn có và à có anh Tường hỏi rằng là quý 3 quý 4 đầu tư gì thì uh, chia sẻ với anh chị là quý 3 quý 4 thì các anh chị cứ xem những cái doanh nghiệp nào ấy mà nó không bị ảnh hưởng bởi dịch nhiều ấy nhưng với điều kiện PE nó phải thấp thấp một tí nó không được cao và không phải nó tăng giá gấp đôi gấp ba rồi mà chúng ta nhảy vào đâu ạ đó định giá vẫn còn hấp dẫn mà nó không bị ảnh hưởng thì sẽ rất tốt còn anh chị nào muốn ăn bằng lần ăn rất nhiều ấy hoặc là ăn ờ, mấy chục phần trăm năm bảy mươi phần trăm trong một năm chẳng hạn thì các anh chị hãy chuẩn bị dình những cái con bị ảnh hưởng rất nặng bởi dịch trong quý 3 này mà giá giảm sâu nhưng chúng ta phải lưu ý phải lưu ý những doanh nghiệp ấy ảnh hưởng trong quý 3, quý 4 sau đó nó phải trở lại cơ chứ không phải là ảnh hưởng rất lâu dài ví dụ ngành hàng không là các anh chị phải tránh nhé vận tải hành khách khách ấy, là phải tránh nhé bởi vì covid thế này kể cả covid khống chế được thì cái lĩnh vực vận tải hành khách cực kỳ tốn chi phí còn lâu mới hòa vốn nhưng mà cái lĩnh vực nào các anh chị thấy rằng ấy sau mở cửa phát nó tăng ao hào um um luôn đấy thì các anh chị vào lĩnh vực ấy đó còn còn cuối năm thì phục vẫn tin rằng là ngân hàng bất động sản tốt đó. cho là an toàn hơn đúng không ạ toàn ngành to vâng đúng rồi bạn Vinh Nguyễn có nói rằng do thị trường ờ, gặp thời ngành chứng khoán mới tăng mạnh người ta chết vì công ty chứng khoán cũng nhiều đấy đúng rồi thì đó là cổ phiếu chu kỳ mà khi xuống thì nó xuống thảm hại luôn đúng không ạ thì khi lên thì nó cũng lên như điên thì chúng ta phải vào đúng điểm thì nó mới tạo thành gọi là siêu cổ phiếu tăng lợi nhuận nhiều lần chứ không phải là chúng ta cứ thấy nó tăng ầm ầm nó định giá cao chót vót chúng ta nhảy vào đâu ạ xin chia sẻ luôn với anh chị là ngành chứng khoán bây giờ ấy 10 con thì tới 7 con đang định giá đắt rồi chia sẻ luôn với anh chị định giá rất đắt ấy. còn lại ba con định giá hợp lý bạn phong võ có hỏi là nếu tcbs được niêm yết có ờ, thành siêu cổ phiếu không thì siêu ý tức là tăng rất nhiều lần còn tcbs nó quá tốt rồi khi nó niêm yết giá nó sẽ cao đấy <laughs> cũng không siêu đâu ạ giá nó sẽ rất cao ấy còn TCBS này thậm chí IPO nó có thể định giá khoảng độ 4 tỷ đô bình thường đấy anh ạ 4 tỷ đô ấy, không rẻ đâu ạ tức là định giá bây giờ nếu IPO mà khéo bán cho bọn nước ngoài ấy, thì định giá bằng ngân hàng ACB luôn đấy cổ phiếu hàng không đặc biệt là vận tải hàng không thì à, canh à, chị à, vận tải hành khách canh chị nên tránh đi bởi vì nó không phá sản lắm hay nó không trở lại đâu trở lại ít nhất ba bốn năm nữa bởi vì cho dù chúng ta khống chế dịch trong năm nay đi nữa nhưng các anh chị nghĩ đi lại người ta có dám đi lại tự do không rất khó rồi kể cả đi lại thì các công ty cũng phải tốn rất nhiều các cái chi phí liên quan đến phòng dịch rồi đủ thứ rồi chẳng may lại xảy ra cái thì có phải là đứt luôn nữa đó à, liên quan đến lĩnh vực hàng không thì có cái công ty ví dụ như là công ty uh, uh, gì nhỉ công ty dịch vụ hàng không ý dịch vụ ở đây không phải dịch vụ liên quan đến ờ, bán miễn thuế là hỏng rồi dịch vụ đây ờ, tức là dịch vụ hàng hóa ấy. các anh chị lưu ý nhé dịch vụ hàng hóa bởi Việt Nam xuất nhập khẩu 6 tháng qua đã tăng 30% quý 3 quý 4 là ảnh hưởng nặng Covid nhưng Phục tin là vẫn tăng trưởng so với năm trước tuy nó không mạnh thì chính vì thế những cái thằng dịch vụ hàng hóa nó mới là thằng tăng mạnh nó cũng giống như cái đội cảng biển và đội vận tải đấy đó thì nó sẽ tăng mạnh còn cái đội liên quan đến vận tải hành khách là hỏng luôn đấy đúng không nó là đứt luôn đấy ok ok các anh chị vâng thì à, nội dung hôm nay chia sẻ như thế các anh chị có cần trao đổi gì thêm không để phục hỗ trợ và vâng, nhiều anh chị thấy ngành phân bón tăng giá nhiều quá lên hỏi đúng không à, <laughs> có một cái ờ, đặc thù ở Việt Nam là rất buồn cười anh chị ạ đó là cổ phiếu là tăng giá cứ ùm ùm năm bảy trần vài trần lúc ấy chúng ta mới ai hỏi đấy ừ, nó có gì hay thế mua được không thì tại sao lúc nó đang bình bình chúng ta không tìm ra nó để chúng ta mua đúng không ạ chúng ta luôn là người đến sau thì chúng ta sẽ là người thất bại rồi thiệt hại rất lớn còn ngành phân bón thì xin thưa với các anh chị ngành đó đang đang được hưởng lợi ngắn hạn rất tốt do cái uh, chính sách uh, của các nước rồi cộng thêm là cái nhu cầu phân đón thì nó đột biến do cái việc là người ta cũng chú ý đến an ninh uh, an ninh lương, lương thực thế ra là nó là ngắn hạn thôi còn ngành phân bón thì doanh số nó không, doanh sản lượng nó không tăng trưởng đâu ạ về lâu dài không tăng trưởng bởi vì nhà máy nó hoạt động full công suất rồi thì sau cái việc là hưởng lợi đột biến này thì đến nữa nó sẽ trở lại bình thường thì uh, nó cũng sẽ rất khó cũng sẽ rất khó rất khó được anh chị đó còn uh, anh chị hãy uh, dành thời gian nghiên cứu nhiều hơn phải hiểu về doanh nghiệp thì chúng ta mới hiểu được rằng à khi nào doanh nghiệp ý làm ăn tốt khi nào tăng giá có những cổ phiếu à, nếu anh chị tập trung vào ấy, có những cổ phiếu chỉ cần đôi cổ phiếu thôi nó giúp các anh chị đổi đời kiếm cả vài tỷ đến chục tỷ thậm chí nhiều tỷ hơn nữa rất nhiều đó thì các anh chị hãy tập trung đi và tìm ra cho mình à, nếu mà các anh chị đam mê nghiên cứu một vài năm thì tôi tin rằng là tối thiểu các anh chị cũng có được đôi ba cổ phiếu siêu cổ phiếu và nắm được một siêu cổ phiếu thì quý vị đã có được cả một gia tài lớn rồi đấy là kinh nghiệm là như thế Đó. còn nếu mà chúng ta không muốn làm mà vẫn còn có ăn thì nó khó lắm chúng ta không muốn nghiên cứu sâu chúng ta không muốn nghiên cứu kỹ mà chúng ta lại muốn có siêu cổ phiếu sở hữu trong tay thì thường các anh chị khó lắm trừ một số siêu cao thủ rồi nhưng mà đó là những nhà lãnh đạo doanh nghiệp ấy họ cũng rất giỏi rồi thế là họ hỏi họ trao đổi abc họ hiểu vấn đề họ múc được họ khác còn nếu mà anh chị không phải là những nhà lãnh đạo này kia ấy, lớn ấy thì các anh chị không làm được điều đó đâu đó. đó còn các anh chị cứ đam mê đi thì tôi tin rằng là thị trường sẽ không bao giờ phụ công các anh chị đâu mà trả công các anh chị hậu hĩnh thực sự hậu hĩnh đó có những cái cậu bạn à, ờ, đồng hành cùng AZ Fin Việt Nam ở trong vòng 3, 3 năm qua cũng ờ, cũng đồng hành cùng AZ Fin và ờ, tập trung vào mấy hai siêu cổ phiếu và xin, chia sẻ với anh chị là năm 2018 có tỷ rưỡi giờ 9 tỷ Có anh thì à, có khoảng 170 tỷ đầu tư năm 2019. Đến nay đâu đó cũng khoảng à, tài sản khoảng gần 500 tỷ à, đấy là những cái ca những cái anh rất là đam mê và rất thành công cái việc là tìm ra siêu cổ phiếu là nó không dễ nhưng nó không khó các anh chị chỉ cần gọi là đam mê và quyết tâm nghiên cứu bài bản đầy đủ thì các anh chị sẽ tìm được ra cho mình những siêu cổ phiếu và bây giờ thì phục cho rằng là khi covid nếu mà việt nam khống chế tốt ấy, kinh tế trở lại ấy, thì Việt Nam sẽ cất cánh phải nói là không thể tưởng tượng được trong tương lai và trong 10 năm tới thì Việt Nam cái thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ là hấp dẫn nhất từ trước đến nay và từ nay đến về sau nữa không còn giai đoạn khác nữa bởi vì giai đoạn này là Việt Nam đang được ủng hộ rất nhiều đầu tư FDI tốt dân số vàng tốt đúng không ạ rồi là tầng lớp doanh nghiệp mới đang phát triển rất rất khỏe thế thành ra là trong 10 năm này sẽ là 10 năm cực kỳ tuyệt vời thì uh, trên đây là những cái trao đổi của phục nói tóm lại là để chọn được siêu cổ phiếu thì các anh chị phải tập trung nghiên cứu thật bài bản thật chắc chắn và các cái đặc điểm có thể xuất hiện siêu cổ phiếu tôi xin nhắc lại một lần nữa như sau thứ nhất là định giá cổ phiếu nó siêu rẻ siêu rẻ đúng không ạ ví dụ cổ phiếu CAP cáp ngày xưa hồi 2012 tôi mua đầu PE bằng có hai lần à, thứ hai yếu tố thứ hai có thể tạo ra một cái siêu cổ phiếu đó là cổ phiếu ý, doanh nghiệp ý, có một cái thị trường mới rộng mở rất rộng lớn thế do đó khi nó có một cái thị trường rộng lớn nó sẽ tăng trưởng rất mạnh mẽ thứ ba là cổ phiếu chu kỳ thì chúng ta hãy ngắm vào lúc nó yếu đuối nhất và ngắm những cái doanh nghiệp không thể chết ấy thì lúc y chúng ta mua vào thì uh, chu kỳ mới trở lại thì nó sẽ tăng giá bằng nhiều lần thậm chí chục lần trong một năm như vừa rồi 9 lần như Hòa Sen, như VND, như ORS đúng không ạ? Rồi tiếp theo à, cái yếu tố thứ tư có thể tạo ra một siêu cổ phiếu đó là thay đổi chủ sở hữu một chủ sở hữu mạnh mẽ hiệu quả có tài chính mạnh thì sẽ giúp doanh nghiệp cất cánh rất khủng khiếp trường hợp ví dụ cụ thể nhất đó là ORS được thay bằng chủ mới là ngân hàng Tiên Phong Bank tiếp theo cái yếu tố thứ năm có thể tạo ra một siêu cổ phiếu đó là doanh nghiệp mở rộng mạnh mẽ đúng cái ngành nghề kinh doanh của mình và phục vụ một cái thị trường đang thiếu rất nhiều cái sản phẩm đó ví dụ ở đây Hòa Phát mở rộng về HRC chẳng hạn thép đặc biệt chẳng hạn rất tốt đúng không ạ hay là liên quan đến nhựa bình minh cái giai đoạn xây dựng rất phát triển này hay là phú tài này đúng không ạ hay là thế giới di động này đó và yếu tố thứ sáu để tạo ra một siêu cổ phiếu đó là yếu tố doanh nghiệp nào ứng dụng công nghệ mạnh nhất hiệu quả nhất thì nó sẽ vừa to lại vừa làm lớn lại vừa làm rất nhanh nó thể tăng trưởng thần tốc chiếm lĩnh thị trường chỉ trong đôi ba năm để chiếm lĩnh toàn thị trường thì khi đó giá cổ phiếu có thể tăng rất rất nhiều lần thì trên đây là 6 cái yếu tố có thể tạo ra một siêu cổ phiếu thì chúc quý vị thu được những cái kiến thức hữu ích và xin hẹn quý vị tuần sau chúng ta trao đổi với nhau về một cái chủ đề thú vị khác nữa và xin chào quý vị hẹn gặp lại quý vị tuần sau